Xin chào tất cả các em. Chúng ta được gặp nhau ở trong các bài giảng kế tiếp của Toliha e-learning cùng với thầy Duy với chương trình học lớp 10. Ở các video bài giảng trước thì chúng ta đã nghiên cứu về một tính chất của axit sulfuric đó là có khả năng phản ứng với kim loại. Tuy nhiên, trong phản ứng với kim loại thì axit sulfuric nó sẽ có hai trạng thái là loãng và đặc. Trong đó, axit loãng thì chúng ta đã nghiên cứu ở video trước rồi và trong nội dung bài giảng ngày hôm nay của chúng ta sẽ nghiên cứu về axit sulfuric đặc thông qua phản ứng với kim loại các em nhé. Và như các bài giảng trước thì thầy Duy cũng đã nói đấy, đó là khi chúng ta nghiên cứu về một loại hợp chất mà cái tính chất của nó có sự khác biệt thì tốt hơn nhất và cách làm khoa học nhất đó là chúng ta sẽ để cái hợp chất đó giữa cái mối quan hệ so sánh và đối chiếu với nhau. Và như vậy chúng ta có thể một là nắm được kiến thức một cách rõ ràng hơn và học trên sự so sánh đối chiếu cũng là một cách để chúng ta có thể tư duy được các bài toán sau này. Thứ hai là chúng ta vừa có thể là học được kiến thức mới mà vừa có thể dùng kiến thức mới đó để soi lại các kiến thức cũ của chúng ta và từ đó rút ra được những điểm đặc biệt quan trọng và đó cũng chính là những cái chìa khóa để giúp chúng ta có thể giải quyết được những cái bài tập trắc nghiệm sau này các em nhé. Và sau đây chúng ta sẽ đến luôn với tính chất với kim loại, tác dụng với kim loại của axit sulfuric đặc em nhé. À, dung dịch axit sulfuric đặc như thế này thì chủ yếu là chúng ta sẽ nghiên cứu ở trường hợp là đặc nóng. Bởi vì khi mà chúng ta cung cấp cái nhiệt độ đủ lớn cho axit sulfuric đó thì chắc chắn một điều rằng là cái phản ứng nó có thể xảy ra nhanh hơn các em nhé. Axit sulfuric đặc nóng tác dụng được với kim loại thì chúng ta lưu ý giúp thầy Duy những đặc điểm như sau. Thứ nhất là nó có khả năng tác dụng đối với hầu hết các kim loại. Hầu hết các kim loại, chú ý nhé, hầu hết các kim loại. Được chưa nhỉ? Trừ vàng và bạch kim. Trừ vàng và bạch kim. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là trừ các kim loại quý. Vậy thì các kim loại quý này thì chúng ta thấy là có cái trường hợp của bạc đúng không? Trường hợp của bạc. Đấy, trường hợp của bạc thì với axit à, sulfuric loãng thì bạc nó không có phản ứng với axit sulfuric loãng nhưng mà với trường hợp mà axit sulfuric đặc nóng thì bạc nó lại có phản ứng ở đây do vậy chúng ta chú ý giúp thầy để à, đây nó là một cái trường hợp đặc biệt và ngoại lệ được chưa nhỉ bạc nó không phản ứng với axit loãng nhưng lại phản ứng với axit sulfuric đặc các em nhé tạo thành sản phẩm bao gồm có muối sunfat này nước và một sản phẩm khử có chứa lưu huỳnh được chưa tạo thành sản phẩm khử có chứa lưu huỳnh được chưa nhỉ? Thì với cái slide này thì thầy Duy lưu ý này, hoàn toàn cái câu hỏi trắc nghiệm của chúng ta nó có thể đưa ra uh, ở dạng bẫy, ở dạng lý thuyết như sau. Chúng ta chú ý nhé. Ví dụ nó có thể đưa ra này, uh, ví dụ như là axit sulfuric đặc nằm có phản ứng với tất cả các kim loại có khả năng phản ứng với tất cả các kim loại. Thì khi nó phản ứng với kim loại thì chúng ta nhớ giúp thầy là như sau. Đó là nó chỉ phản ứng với hầu hết các kim loại thôi, trừ cái trường hợp của kim loại quý là vàng và platin. Được chưa nhỉ? Đây nó chính là cái mấu chốt các em nhé. Do vậy một lần nữa chúng ta nhớ tất cả những câu hỏi nhận định nào mà có cái cụm từ là bao quát ví dụ như là tất cả hay là mọi thì chúng ta lưu ý giúp đó là thường nó sẽ xảy ra những cái trường hợp ngoại lệ các em nhé. Do vậy nếu như chúng ta nắm được vững phần lý thuyết thì rõ ràng những câu hỏi đó nó sẽ không phải là cái bước cản của chúng ta. Được chưa nhỉ? Sơ đồ của phản ứng như sau. Với kim loại R khi chúng ta phản ứng với axit sulfuric đặc nóng, tạo thành muối R2SO4X lần cộng với nước. Ngoài ra, sản phẩm khử chứa lưu hình của chúng ta có thể là à, SO2, đa phần là SO2, có thể là lưu hình và cũng có thể là H2S. Các sản phẩm này thì đều gọi chung là sản phẩm khử các em nhé. Đấy, X của chúng ta ở đây sẽ là các số suy hóa mắc của kim loại R, được chưa nhỉ? Đấy, thông thường nếu như X là của một kim loại thì cái x đó nó sẽ là cái trường hợp số sinh hóa cao nhất của kim loại. Các trường hợp đặc biệt khác thì chúng ta tùy thuộc vào từng bài tập mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Các em chú ý nhé. Với kim loại R0 sẽ chuyển thành R dương x, còn lưu hình dương 6 ở đây tùy thuộc vào cái kim loại phản ứng và điều kiện phản ứng thì có thể là xuống trạng thái số oxy hóa dương 4 ở trong SO2 hoặc là xuống trạng thái số oxy hóa 0 ở trong đơn chất lưu huỳnh hoặc thậm chí là xuống cái trường hợp số oxy hóa bị khử sâu xuống là H2S được chưa nhỉ? Ở trong trạng thái này. Rõ chưa? Và tính khử của kim loại sẽ tăng dần. Đấy thì cái tính khử ở đây nó sẽ thể hiện luôn và nó áp luôn vào với các sản phẩm khử. Ví dụ như là với các kim loại mà có tính khử mạnh Với các kim loại có tính khử mạnh Ví dụ như magie hay là nhôm Thì rất có thể cái sản phẩm của nó bị khử xuống rất là sâu Đó là lưu hình ở trong H2S Được chưa nhỉ? Chú ý giúp thầy Duy nhé Đấy. Với quá trình như thế này chúng ta nhìn thấy này H2SO4 khi mà bị điện ly đây là quá trình điện ly nó tạo thành hai cation H cộng và anion sunfat được chưa nhỉ đấy và SO4 ở đây nó có hai vai trò. Thứ nhất là vai trò tạo khí hay là tạo sản phẩm khử. Được chưa nhỉ? Tạo khí là đa phần là chúng ta sẽ tạo thành khí là SO2. Ngoài ra thì có thể tạo ra các chất rắn khác ví dụ lưu huỳnh hay là H2 à, hay là khí H2S thì tất cả cái này người ta có thể gọi là tạo khí là trường hợp chung hoặc là tạo sản phẩm khử là trường hợp tổng quát nhất. Ngoài ra còn một vai trò của SO4 nữa đó chính là tạo muối. Tạo muối Muối của chúng ta ở đây chính là muối sunfat và hiển nhiên là vai trò của gốc SO4 ở đây cũng thể hiện thông qua quá trình tạo muối sunfat rồi, đúng không nhỉ? R2SO4 của chúng ta thì bị điện ly thành R cộng này, R cộng dương X này và SO4 được chưa nhỉ? Thì với cái trường hợp này thì rõ ràng chúng ta thấy có hai cái bán phản ứng xảy ra như sau. Thứ nhất là từ R0 chuyển thành R dương X cộng với X electron như thế này được chưa nhờ? Và x ở đây chính là số siêu hóa mắc rồi. Đấy, nếu như kim loại R có số mol là A thì ion R dương X cũng có số mol là A và số mol electron ở đây, số mol E nhường đi nó là X nhân với A và tương ứng với nó là bán phản ứng thứ hai. Ví dụ như là H cộng cộng SO4 cộng với 2 electron trở thành SO2 cộng với H2O như thế này. Được chưa nhỉ? Đấy, và chúng ta có các trường hợp như sau. Đấy. Thì với cái trường hợp này như vậy thì bây giờ thầy Duy sẽ nhắc lại một chút với chúng ta nhé. Đó là nếu như bây giờ cái trường hợp này của chúng ta diễn ra như thế này thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều bạn để có thắc mắc là tại sao thầy Duy lại viết có cả hát cộng ở đây thì cái cách viết hát cộng như thế này này thì nó khai thác được rất là nhiều yếu tố từ cái bán phương trình này. Bán phương trình này người ta gọi đây là bán phương trình ion electron. Ion electron được chưa nhỉ? Nó có rất nhiều ứng dụng ở trong cái bán phương trình này. Đó là chúng ta có thể tính được số mol H cộng này tính được sản phẩm khử này và tính được cả số mol nữa. Còn nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở bước là chúng ta viết ví dụ như là lưu hình là lưu hình dương 6 này trở thành lưu hình dương 4 cộng 2e này hay là lưu hình dương 6 cộng với 6e để trở thành lưu hình 0 hoặc là lưu hình dương 6 cộng với 8e để trở thành lưu hình ở trong trừ 2 ở trong H2S e như thế này. nếu như chúng ta chỉ viết như thế này thôi thì thì vô hình chung là chúng ta vẫn có thể giải quyết được bài toán này một cách nhanh chóng đúng không ạ vẫn giải quyết được một cách nhanh chóng tuy nhiên rằng nếu như mà đề bài có liên quan đến một là số mol của gốc axit này thứ hai là số mol của h cộng thì ngay lập tức với cái cách viết như thế này thì chúng ta sẽ làm rất là khó cho cái bài toán của chúng ta do vậy thầy duy khuyên là chúng ta sẽ áp dụng cái phương trình này nhé được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ thầy Duy sẽ lấy thử một cái ví dụ để chúng ta xem xem là à với cái phương trình này chúng ta cân bằng như thế nào. Ví dụ là h cộng này cộng với SO4 2 trừ này. Được chưa? Cộng bao nhiêu E đó để trở thành cái sản phẩm khử đầu tiên là SO2 và cộng với nước như thế này. Bây giờ chúng ta cân bằng thử phương trình này các em nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cân bằng về mặt electron trước. Thì lưu hình ở đây là lưu hình dương mấy? À dương 6 đúng không nhỉ? Lưu hình ở trong SO4 là lưu hình dương 6. Bây giờ trở thành lưu hình dương 4 vậy thay đổi ở đây là thay đổi hai electron và chúng ta điền 2e vào đây. Được chưa nhỉ? Điền 2e vào đây. Sau khi điền 2e xong rồi thì chúng ta sẽ cân bằng về mặt điện tích. Vế phải của chúng ta hoàn toàn là các phân tử Mà đã là phân tử thì chắc chắn là nó sẽ không có điện tích rồi đúng không nhỉ? Vậy vế trái của chúng ta cũng phải thỏa mãn điều kiện là không có điện tích các em nhé Vậy thì vế trái của chúng ta chúng ta đang nhìn thấy ở đây là có hai điện tích âm một điện tích âm và hai điện tích âm là bốn điện tích âm rồi đúng không? Vậy thì để bảo toàn điện tích được thì chúng ta cần bốn điện tích dương để trung hòa. Với bốn điện tích dương như vậy thì chúng ta có đây là 4H cộng và đây sẽ là hai nước. Và tương tự với các trường hợp khác thì chúng ta vẫn có thể là xử lý cái bài toán này một cách nhanh chóng được các em nhé. Đó là hai trường hợp bên dưới thì thầy Duy nhường lại phần này cho các em có thể làm ở nhà. H cộng ở đây đóng vai trò là uh, cái môi trường tạo cái điều kiện để cho cái uh, à, SO4 nó thể hiện tính oxy hóa được chưa nhỉ? Được chưa? Vai trò để SO4 thể hiện tính oxy hóa. Còn SO4 ở đây thì chúng ta thấy là nó có hai cái. Thứ nhất là tạo sản phẩm khử. Được chưa nhỉ? Tạo sản phẩm khử. Đấy, nó tạo sản phẩm khử là cái này. Được chưa? Cái này nó chính là sản phẩm khử Đấy. Được chưa các em? Vậy thì nếu như mà ngoài cái sản phẩm khử này ra nó còn có một cái yếu tố nữa là tạo muối thì nếu như mà chúng ta không chú ý thì ngay lập tức chúng ta sẽ sai. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp một số cái bước như sau. Về mặt bảo toàn thì số mol axit sulfuric phản ứng ở đây nó sẽ bằng với số mol của H cộng chia đôi bởi vì đây là bảo toàn nguyên tố hydro mà, đúng không nhỉ? Và bằng tiếp với số mol của lưu huỳnh đóng hai vai trò. Thứ nhất là tạo sản phẩm khử và thứ hai là tạo muối được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta đang bảo toàn với số mol của H cộng này và số mol của lưu huỳnh thôi, đúng không các em? Để lưu ý giúp thầy Duy nhé. Số mol SO4 tạm muối sẽ bằng tổng NE cho chia đôi và bằng tổng NE nhận chia đôi. Đấy ạ, chúng ta có thể nhìn luôn ở đây, chúng ta có thể thấy luôn. Được chưa nhỉ? Thì với các công thức này nếu mà chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ làm bài tập rất là nhanh. Và khối lượng muối bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng của gốc axit Đấy. Như vậy là bây giờ chúng ta lại cung cấp thêm một công thức nữa để tính khối lượng muối. Ngoài cái việc là chúng ta viết phương trình ra và tính đích danh là muối đó với số mol là bao nhiêu, nguyên tử khối hay khối lượng phân tử là bao nhiêu thì bây giờ chúng ta có một con đường nữa để chúng ta tính. Đó là khối lượng muối ở chúng ta ở đây nó sẽ bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng của gốc sunfat là khối lượng của gốc axit tạo muối các em nhé. Ví dụ như là nhôm khi phản ứng với axit sulfuric đặc nóng này thì sản phẩm sinh ra sẽ là nhôm sunfat đúng không nhỉ? Và SO2 và H2O. Đấy, đồng cũng thế, được chưa? Sắt này cũng thế. Được chưa các em? Magie thì lại sản phẩm nó lại khác bởi vì magie ở đây thì về lý thuyết thì magie là một kim loại rất là mạnh tính khử rất là mạnh nên là có thể khử đến cái trạng thái số oxy hóa thấp nhất của lưu hình ở trạng thái số hóa trừ hai các em nhé đấy và chúng ta chú ý giúp thầy duy như sau axit sulfuric đặc nguội. Được chưa? Tác dụng được với nhôm sắt và chrome. Không thì câu trả lời là không. Được chưa? Axit sulfuric đặc nguội bị thụ động hóa, được chưa? Với các cái kim loại này. Được chưa? Và làm cho các kim loại này bất hoạt động ở trong axit này. Đấy, rõ chưa? Đấy do vậy với cái bài toán này chúng ta nhớ nhé Với cái lý thuyết này chúng ta phải nhớ này ba kim loại nhôm, sắt và chrome đều thụ động ở trong axit sulfuric đặc nguội. Và ngoài ra axit sulfuric đặc nguội ra thì nó còn có một axit nữa là axit nitric đặc nguội nữa. Thì do vậy là chúng ta chú ý giúp thầy điểm này để biết đâu một câu hỏi trách nhiệm nào đó nó đưa ra dãy các kim loại mà trong đó có các kim loại này. Đấy chúng ta phải chú ý điều kiện nhé. Vậy nếu như bây giờ chúng ta nói là axit đặc thôi. Axit đặc thôi, đúng không ạ? Thì cái phản ứng này có xảy ra hay không? Thì phản ứng này nó có thể nó có xảy ra. Đúng, còn khi nào mà người ta chỉ đích danh là axit đặc nguội thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ không có phản ứng kem nhé. Lưu ý giúp thầy. Chúng ta đi qua một thí nghiệm như sau. Ở trong ống nghiệm này uh, đang có chứa dung dịch axit sulfuric loãng và axit sulfuric đặc. Được chưa nhỉ? Và nếu mà chúng ta đang viết thí nghiệm, vẽ thí nghiệm như thế này thì có nghĩa rằng là chúng ta đang hiểu là cái phần này chúng ta đang so sánh tính chất của hai axit này. Vậy nguyên tắc để so sánh là chúng ta sẽ giữ nguyên các cái yếu tố của phản ứng này, ví dụ như là cái chất tác dụng vào, cùng dạng này, cùng lượng này và cùng bản chất, được chưa nhỉ? Đấy và chúng ta cho vào đây hai cái màu đồng. Được chưa nhỉ? Hai màu đồng vào và đậy bằng bông tẩm NaOH. Giống như khi chúng ta học về lưu hình dioxide hay là sunfua chúng ta biết được rằng hai cái khí này là hai khí có mùi rất đặc trưng. Ví dụ sunfua là mùi trứng thối và SO2 hay lưu huỳnh dioxit hay khí sulfur có mùi hắc. Và điểm đặc biệt là hai khí này đều không tốt cho sức khỏe con người. Do vậy, trong tất cả các bài thí nghiệm của chúng ta, chúng ta cần phải có một cái uh, phương thức để chúng ta tự bảo vệ mình. Một phương thức để chúng ta tự bảo vệ mình và an toàn trong thí nghiệm. Thì ở đây chúng ta có cái phương án là sử dụng dung dịch natri hydroxit tẩm vào trong bông được chưa nhỉ? Bởi vì nếu như giả sử mà có cái khí độc hại như là SO2 hay là H2S sinh ra thì ngay lập tức nó sẽ bị làm sao NaOH hấp thụ ở trong trạng thái muối. Và như vậy phản ứng của chúng ta diễn ra rất an toàn các em nhé. Đấy. Khi phản ứng xảy ra thì chúng ta thấy rằng này Đấy, được chưa nhỉ? đối với axit sulfuric đặc thì bắt đầu đồng nó sẽ tan được chưa nhỉ đồng nó sẽ tan và nó tạo thành dung dịch màu xanh được chưa tạo dung dịch màu xanh còn trong khi đó thì đồng ở axit loãng nó sẽ không có phản ứng được chưa nhỉ đấy thế cũng ở đây thì chúng ta lưu ý giúp thầy duy như sau giả sử như thầy duy có một cái à, cốc đựng axit sulfuric axit sulfuric loãng ạ. Ở trong này có một cái mẩu một cái thanh đồng. Một thanh đồng, được chưa? Thế thì khi mà cái này mình nói rằng đồng nó không có phản ứng với axit loãng đúng không ạ? Nhưng nó sẽ phản ứng với axit loãng nếu như trong dung dịch có mặt của oxy. Vì thì uh, trong thực tế thì cái chỗ này ở vị trí này nhá, ở vị trí tiếp xúc mặt thoáng giữa dung dịch axit sulfuric này với thanh đồng với lại cái oxy không khí ấy nó sẽ xuất hiện ở đây một cái chất màu xanh thì đó nó chính là cái đồng trong dung dịch đồng sun phát mà chúng ta gặp đấy và như vậy chúng ta thấy rằng là đồng nó không phản ứng với axit sulfuric nhưng nó sẽ phản ứng với axit sulfuric nếu như trong dung dịch đó nó có hòa tan oxy theo cái phương trình như sau các em nhé đồng này cộng với Được chưa nhỉ? H2O như thế này. Đấy thì hiểu nôm na cái này là chúng ta thấy là đồng sẽ phản ứng với oxy là thành oxy trước và sau đó nó sẽ bị tan ở trong trong uh, dung dịch axit sulfuric thôi. Đấy chưa nhỉ?